Xin chào tất cả anh em đã đến với xem kèo bóng là có tiền của mình à, Buổi chiều ngày hôm nay thì mình có lên cho anh em một trận đấu ở giải League One Trận đấu giữa Bắc C... À, xin lỗi anh em là <laughs> trận đấu giữa Paris Saint-Germain và Choi Và tiếp theo đây mình sẽ làm cho anh em trận đấu đó là trận đấu giữa Barcelona à, Trận đấu sẽ diễn ra vào dạng sáng ngày mai anh em ạ Trận đấu giữa Barcelona và Valencia Nào, đến với trận đấu này nào Trận đấu còn 8 tiếng nữa thì mới diễn ra anh em nhá Nói chung là trước trận đấu này thì còn một loạt trận đấu vào lúc 6 ờ, giờ 30 cũng như là ờ, một loạt trận đấu vào lúc 9 giờ ngoại hạng Anh nữa. Thì anh em nào mà đặc biệt quan tâm thì anh em có thể qua fanpage của mình để anh em chúng ta xem live trận đấu của mình giữa Leicester City và Manchester City nhá. À, quay trở lại với vấn đề chính của chúng ta. Valencia và Barcelona hiện tại cái kèo handicap đang là Barcelona chấp Valencia một trái Ờ, nói chung là không cần phải mình chắc là cũng không cần phải nhận định nhiều với cái phong độ hiện tại của Barcelona năm trận đấu gần đây nhất thì họ thắng 4 và đã có hai trận thắng liên tiếp ở cái giải quốc nội rồi à, Valencia thì ờ, không được tốt lắm khi mà trong năm trong năm trong năm trận đấu gần đây nhất thì họ chỉ kiếm được một chiến thắng thôi à, Barcelona thì chắc là xuống đá cúp C2 rồi nên là bây giờ chắc chắn rằng là sẽ là cái lúc cái khoảng thời gian mà họ tập trung vào cái giải La Liga này cũng như là kiếm điểm để có thể uh, uh, nuôi hy vọng chiếm lại cái ngôi đầu bảng từ Real Madrid uh, kèo chấp 1 và tiếp đến đó là trên dưới cả trận đang là ba hòa ba hòa đến 3.25 à, ờ, một mức kèo mình nghĩ rằng là chúng ta có thể đi được xét một chút về những trận đấu vừa qua của Barcelona cũng như Valencia đi à, 5 trận đấu gần đây nhất thì uh, Valencia họ kết thúc trận đấu trung bình là mỗi trận hai uh, bàn còn với với Barcelona thì trung bình mỗi trận đấu là uh, gần ba bàn anh em đúng rồi trên dưới ba bàn trên dưới hai ba bàn đấy đây cũng sẽ là một mức kèo mình nghĩ là cái tài ba là cái tài hợp lý nhất để cho anh em chúng ta đầu tư à, và kèo thẻ hiện tại đang là 5.5 cũng như tài góc là 9.5 thôi thì bỏ qua hai cái kèo uh, thẻ và kèo góc đi như mình cũng nói rồi hiện tại uh, uh, với việc mà mình đã theo dõi khá là nhiều trận đấu thì uh, cái việc mà thẻ nó quan trọng cũng như là nó phụ thuộc nhiều vào trọng tài của anh em ạ nên là cũng hơi khó bắt à, những cái kèo thẻ như này kèo thẻ bây giờ nó bây giờ nó rơi xuống cái phần trăm nó là 50 50 rồi Nói chung là anh em nào thích thì anh em chúng ta có thể đi còn uh, mình cũng khuyên là anh em chúng ta có thể pick những cái kèo uh, kèo thẻ nhá uh, mình sẽ nốt lại cho anh em luôn trận đấu giữa Barcelona và Valencia uh, Barcelona này Barca bác xa chấp 1 cũng như là cái kèo tài ba hòa đấy đây sẽ là hai cái má kèo mà mình gợi ý cho anh em đi từ đầu còn tất nhiên còn những cái kèo hiệp 1 cũng như là những cái kèo ờ, rung khắc nữa thì ờ, anh em nào mà quan tâm thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với mình qua Zalo cũng như Telegram nhá mình sẽ cho anh em vào trong nhóm để mình đẩy những cái kèo trực tiếp uh, khi mà trận đấu diễn ra mình sẽ đẩy vào trong nhóm để anh em chúng ta có thể lụng còn bây giờ thì à, hẹn gặp anh em ở những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo à khoan ạ à, anh em nhớ chú ý nhá tối ngày hôm nay thì mình sẽ live vào lúc ờ, uh, 6 giờ 30 còn uh, một tiếng nữa thôi bây giờ xong cái video này mình làm nhanh để mình uh, còn setup và live cho anh em ở trên Facebook nữa nhá đấy